Hôm nay mình sẽ làm clip để chia sẻ các bạn các bước làm bài thi để các bạn bỏ túi khi đi thi nha. Đầu tiên là các bạn hãy đọc thật kỹ đề và gạch đích những ý chính. Bước 2, các bạn hãy phát thảo sơ sơ trên giấy nháp à, bằng những hình bé bé để chúng ta có thể tìm ra phương hướng bố cục tốt nhất và từ đó chọn để chúng ta lên bài thi. Bước 3, tiến hành kẻ khung và phát bố cục chính thức trên tờ giấy thi ở bước này các bạn chỉ nên à, phát tối thiểu là 30 phút và tối đa là 45 phút thôi và tốt nhất là trong 30 phút các bạn đừng có tỉ tóc quá tốt nhất là tỉ tóc ở trên họa tiết chính thôi nha Bóp đâu chuẩn bị bước 4 nào bước 4 các bạn hãy à, tô màu trên nền à, trước và nhớ là các bạn đừng có tô hết nha mà chúng ta chỉ tô từ 3 đến 4 mảng thôi tại vì bước này các bạn sẽ uh, xác định uh, sắc độ tốt nhất của bài và cái gam màu chung của bài vẽ nha nhớ không bóp nhớ không nhớ chia sẻ clip này các bạn nha bước thứ năm đây là bước quan trọng nhất các bạn hãy bắt đầu tô ngay vào họa tiết chính các bạn tô từ sáng nhất trở về tối nhất cái phần sáng nhất của họa tiết chính á các bạn cho sáng nhất có thể cho tôi và tối nhất á, các bạn đừng để cho nó bằng với nền Hey, đây là thời gian vàng Vì lúc này các bạn bình tĩnh nhất, tự tin nhất Các bạn không sợ bị hết giờ Và các bạn hãy cố gắng tỉ tó sao cho họa tiết chính của mình Thật là đẹp, thật là lung linh Vì họa tiết chính coi như là linh hồn của bà vẽ Các bạn sẽ đạt được thành quả Vì các bạn làm việc hăng say, không sợ mệt mỏi Chiến thắng mọi nỗi sợ hãi Ủa sao cái câu bằng này quen quen quá ta <laughs> Bước thứ sáu các bạn mới tô ra họa tiết phụ và nền. Cái phần nền á các bạn à, à, tô sau cùng giùm mình vì lỡ đâu mà mình không kịp thời gian nữa thì mình hãy phủ hết, che kín hết, không được để trắng nha. Tại vì một bài mà để trắng thì giám khảo sẽ cho rằng cái bài đó là chưa hoàn thiện và sẽ bị trừ điểm rất là nặng. Tiếc lắm đó. Tóm cái quần lại thì khi thi các bạn phải thật tốc độ lên Nếu các bạn ờ, lỡ như là xong bài trước à, giờ thi Thì à, cũng đừng nên à, vội vàng nộp bài thi quá Mà chúng ta hãy ngồi lại một chút ờ, Để bài mình ra xa một chút, ngắm nghía một chút Coi có thêm bớt gì nữa hay không Và cuối cùng là để ý xem có đứa nào tay thấy nó hắt nước cho bài mình không nha Cái này vui thôi Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cổng trường Bye bye Thi không được là đừng gặp tôi nha Tạm biệt